à không ai bảo gà ơi thằng kia bằng thiếu có người yêu cầm tí tiền để chơi gì có vay anh đâu ừ. chơi anh nghìn nào cái ông mẹ triệu tiền là được bao chơi có ai cướp tay quay nghìn nào đâu đấy hôm nay tôi đánh nhấp người mấy ông luôn bốc bìa nhấp người luôn không nhấp người yêu tôi lên là được nếu mà người yêu ông tôi có tiền tôi nhắc người yêu ông luôn cho em bóc tay đấy sợ ơi Bỏ ơi Phải luôn bà em Bà thế thôi hai triệu cân này à, Đưa đi ba, bốn, thêm 5 triệu năm triệu như này bỏ nào Tôi bỏ đâu là bảy triệu được cân à ờ. một, hai, ba. Hai chân đẹp này năm, sáu, bảy triệu còn 5 triệu và 4 5 5 triệu con à? Là kia kìa bỏ luôn bốn năm điểm đánh Đấy, gì có chất gì mà đánh em đánh đi anh cút luôn nhá phải luôn 5 triệu mấy khi có người yêu ngồi bên cạnh gạ này đã là dân chơi rồi thì thêm 12 triệu thêm 12 triệu triệu rưỡi luôn múc luôn đúng không 12 triệu năm trăm đánh ôn in như này máu còn cháu ôm 12 triệu rưỡi gần không? Cần một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười hai triệu năm trăm cân biết yếu rồi chín triệu chín triệu sao kìa lương đây còn chưa gì sao đẩy thêm sợ dạ, người ta to hơn đi chín pro gặp sáu bảy tám đỏ thật đỏ tiền hết bàn lên bốn nhà lên bốn nhà thôi không biết tiền hết tiền đúng không tiền thôi anh đi đi thế tôi chia bốn nhà anh nghe cho tiền đi bốn nhà luôn để cho em nói vài câu đã cổ cho em đỡ ơi gỡ có tiền mới gọi chứ bây giờ gỡ có tiền có tiền để em đi vay đã anh nghe cho đi vay đi anh đi vay dạ, đi dạy vay đi ờ, vay tiền thì nếu mà thua thì em ờ, để lại anh yêu cho anh mày cái gì là như nào mày đủ bản lĩnh ấy nếu thua người yêu ở lại đây một đêm thì người ta cho vay được sau ngày mai mới em cứ, anh em, em cứ yên tâm đi khổ em anh thua làm sao được ừ. em anh thua thì làm nào anh không thua được thua thì anh thua thì anh nhìn về cái ngủ người ta rút em luôn cô em là sao phải buồn nhỉ sao phải buồn thua thì càng tốt thua bây giờ thì như này này cảm giác lạ lúc mày thua để lại người yêu ở đây ok anh cầm tiền đến thì mang người yêu về ok đấy, anh cứ vứt cho em xăm hỏi em không em, yêu đi em sao, sao? sao cả không sao sao anh để thế thôi đánh bốn nhà đi anh bốn nhà đi đánh bốn nhà đi đỡ khổ anh em đồng ý anh đấy em phải tự tin đồng ý với anh ấy tin tưởng anh chứ đúng không được anh cứ vứt cho em đi khổ sao em đồng ý được em yêu em lắm em đồng ý không để xem lại ôi rồi ok Ê, chơi chơi đây đây chạm đây đuổi anh không ờ. phải đếm rồi, okay. đếm lại đi không cắt sâu luôn mày có người yêu lại không cần cắt sâu cắt làm gì đã cắm cắt người yêu phải cắm cái đồ gì đâu ra đây ra đây một triệu đấy đi đây chỉ đẳng cấp rồi còn hai nhà ba nhà ba đủ đi mẹ bây giờ tao chỉ mong con này chỉ mong là bây giờ thằng người yêu nó thua thôi chứ ở lại thử gặp thử gặp rất lạ em có mong thế không anh đoán xem lên bài đi em lên đi em lên cho con đầu nữa Trời ơi, ui, cầm rồi bài hôm nay bịp hai triệu đây vừa ờ, sáu chín mười giờ ông sáu chín mười tài thật bỏ đi ba điểm bình tĩnh đúng không? từ từ đúng không em theo rồi theo thôi năm điểm bảy bảy thua hết luôn rồi mày này cháu rô trời sướng thế hơn đúng một phần một triệu là đấy đây có là một triệu em tạm thời là mày đừng có sờ vào, vào đùi vào đấy người yêu mày nữa bây giờ tiền đỏ cho mày là đang là này nó đỏ đúng không bây giờ không phải của mày đâu mà sờ không phải của tôi của ai mà cái như này mới đỏ em bốc bài lên em cứ lên bài đây bài đây bài mình ở đây à ừ. lúng túng nghe đúng không để, để, để anh đánh nhá đánh đi đừng có run mừng quá run gì mày tưởng nó yêu mày thì mẹ nó lại đấy bỏ rồi một triệu hai triệu cân này một hai ba bốn năm nhấc người lên thêm nhiều đấy nhỉ đồng đôi ông mới đánh được nó thôi đi khoảng năm triệu là ngày đó chín điểm bỏ ai? ừ. ừ. chín điểm bỏ nhiều thế cái không làm đâu đi. bỏ chính chắc chín điểm bỏ do bỏ chín tô đi bỏ đây 12 hai triệu thấy trong bắt con đi à chúng như anh bạn không ok này thôi đấy chơi em ok anh lệ phân nữa không rồi cày phát sợ nhỉ để không Đấy gì? Em bỏ ừ. một, hai, ba, ba triệu Cân Kìa từ em để nhà trước đánh đá cái mình từ từ em con vâng. tôi cái không ừ. ba bốn năm sáu tám triệu triệu mẹ cái cái đồng hình công này cái cái ba triệu hai mười chết cái cái ba triệu ba triệu là nhẹ đấy nhà mẹ đi đánh sao được quả này bảy điểm đúng bỏ chính xác đấy đi ăn đi ô con lợn này ăn đi Đấy, thấy chưa? À, Toàn ăn thì em là mình làm sao ấy. Ok Xếp tiền vào. Em xếp tiền cho anh ấy. Đủ tiền xếp cho anh ấy. Đây, tiền của chị Hồng ấy. Tiền của Bình à? Thế là không mất người yêu đâu. Ok. đỏ hết nhỉ. Đó cái gì? Đánh cái vài phát là xong xuôi hết nhưng mà, có cái gì đâu. Đủ gà chưa? Đủ gà mới chia nhá. Ông nào chưa vào gà chủ động tự tự vào gà ấy. Gà đủ rồi đấy. Em lên bài của anh đấy. Em vâng. mắt tay Xem tiền trong ngày này. Quẩy nếu mà đêm này mà ông, mà, ông, mà được là có con em ngon nhá Ôi trời, ngon đối với tôi thì quan trọng ngon gì Theo à? Nướng gì nữa Hai rượu Theo Đấy, không đánh thì tôi đánh này Hai triệu cân à? Không đánh thì bỏ mẹ đi Thấy chưa? Hai triệu cân này Mua em chỉ cầm em quạt chanh mát Mát thôi Mát lắm em 4, 5 thêm 6 triệu đấy, đấy. đi luôn một 6 triệu là cân à 8 triệu 2 3 4 5 Còn thương vương này nợ bán bài này không cân bán bài nào cân 8 triệu cân đây em cân ngay thì xem nào cân tôi 6 triệu cân rồi à? cái ta 6 triệu không 3, 6 triệu 4 5 6 triệu cân này thêm 10 triệu nữa đấy đó đấy thêm nữa to thế chạy hết đấy thêm nữa ấy, ờ, nếu mà thua thì em phải ở lại người ta đấy bài này thua làm sao được đúng em bỏ ơi bài này sao thua được trời ơi bài này sao thua tám thì bỏ luôn thêm bao nhiêu là kia thêm bao nhiêu thêm mười không đánh à để đấy bỏ rồi thôi một tám điểm bỏ rồi ba bốn năm sáu bảy tám chín mười triệu đồng cân đúng không ừ. bốn năm em bao nhiêu sáu triệu khác ừ, thêm 6 triệu này mấy bà con nước nhưng mà không có tiền đánh này to này yếu đuối này bao nhiêu cân nhỉ hả bao nhiêu thì cân 16 triệu cân triệu không có tiền thì bỏ đi, đeo ai cho vay đâu 6 triệu là cân mượn nghìn nào cả cả nghìn nào à không có tiền đi nứt đúng không em hàng lại mẹ nó an toàn thế thôi mấy triệu cân 16 triệu có tiền đâu mà đánh 16 triệu á Ôi thằng ấy liên liên bỏ á Tiền nó thì mẹ mượn Liên bỏ mẹ Liên bỏ bố nhỉ Hai nhà đi đẩy như thế Liên bỏ chín này anh chơi Ui chín thì Ôi hai nhà rồi Bỏ hai nhà thôi Hai nhà phải cho mạnh nha Anh đánh đi hai ba bốn năm Sao vào thế bài như thế nhỉ Lứa đi vay thì nó vay mà đấy ba bốn năm cắm xe cắm cọ mà đấy bảy tám ba bốn năm mười giá lắm không ván bài này vào là thua đấy hai ba mười bốn mười lăm triệu thêm ra cho họ chạy cũng không chạy một là được tiền thua đấy một được con em luôn này ba bốn năm đánh văn này bắn quyết định còn vừa được người vừa được tiền thì tội gì sáu 7 8 9 9 điểm 11 12 13 14 15 triệu cân này đúng không? Hơi đâu mà. Đấy thấy do vào ván này có phải là có phải là là là thêm bao nhiêu? 6 7 mắc cá không? 8 9 10 thêm 10 triệu đấy. Thêm 10 triệu yếu đuối đấy. Anh thêm 10 triệu bỏ. 3 4 5 7 8 9 10 10 triệu highway hay nó đánh để gỡ nợ gỡ ngỡ, ngỡ, ngỡ, ngỡ. cái rồi hả sáu, mười bảy, mười có phải có, có điểm dám đánh thế nhá nhỉ hai chục nhá được thêm đi thêm đi thêm hai mươi triệu được nghe em luôn easy hai mươi triệu cân cho đi cho này cho xuống đi em đếm đây, còn đếm của em em đấy được cái tiền của nó để cho nó mười một mười hai mày chơi mày lấy cả tiền của nó chơi nữa mười năm mười sáu mười bảy mười tám mười chín cân à hai mươi một hai ba có tiền của em mà em cứ lên đây của anh tiền của anh đi tin anh anh em với đấy có hiểu cái nhỏ em tất 11 ok chưa 12 13 15 16 17 18 19 còn 20 triệu khác Ủa? ván này có đầu kịch rồi ít nhất là phải đầu kịch đây theo đủ đây là 17 đúng không em 17 đấy 17 này <laughs> một hai hai chục alo còn hai alo hết sạch trời ơi sợ đang ờ, trong đại đấy trả về không nhá bao nhiêu thêm hai triệu rồi hết tiền rồi à? hết tiền rồi có điện thoại 10 triệu đây rồi thôi gọi điện thoại ra và vẩn vâng, vâng, vâng. điện thoại này cho đéo lấy ừ. thôi điện thoại đấy mày đây cắm 10 cảnh triệu. báo mày 2 triệu cân cho mày lần sau mày chừa này ăn làm sao anh em làm sao nó ba quy mà bỏ tay ra bỏ mẹ tay ra thế để em vơ bỏ tay ra cái gì đây ui trời ơi trời ơi trời sang đây sang đây sang sang sang thôi mình thua mình về xem ơi thằng kia sao được mày cái sao được vừa mày nói nào 100 triệu mày để lại bao giờ mày về thì còn người yêu về nhá người sang đi sang đây em ơi sang sang đi em lát nữa anh ra tiền anh đến anh gỡ